quá đánh nhau này không à Ui rồi ôi thịt mẹ xong rồi Mít rồi nha anh em Chán quá đéo trượt thôi mẹ em vẫn thấy bị trượt Hết trượt nhá Phát này sắp trượt à Trượt phát lao rồi đấy ngay phát này cho mày chết nhá Hết đường chạy luôn 恐笼。